bài thánh thơ hôm nay là bài con đường phía trước con đường phía trước của toàn nhân loại rực sáng rạng người đó đời thượng ngương thượng ngương thánh đức do trời sắp đặt để cho nhân loại được hưởng hồng ân thánh thần ban phát động vật cỏ cây con người trời đất đều sống như một thực thể thiên đàng quá cơn sàng sảy thánh lập bảo tàng lựa chọn người ngoan để vào thánh đức ngày mai cuộc sống người người cá hát nhà nhà yên vui không còn bon chen không còn chém giết thương yêu ngập tràn ở khắp nơi nơi ngày mai sắp tới khi cơn sàng lập vào thời điểm chót cuối năm 28 bắt đầu thời điểm vàng son tại thế Việt Nam thánh địa là nơi trở về của người xa xứ để lui lại thời quá khứ đã qua một thời cán qua vĩnh viễn khép lại cho một đời mới đó thời thưởng ngương con trẻ tới trường đều được dạy dỗ trở thành hiền lương sống trong đạo đức toàn chi giác ngộ kinh tế nở rộ ấm no hạnh phúc đó thời thánh đức phật tổ di đà ngự khắp mọi nhà dạy dỗ tâm linh cho toàn nhân loại thánh thơ hôm nay tạm thời kết thúc